Cảm ơn anh Sơn còn là mưa mưa rơi đẹp đúng không ai vậy bích diệp làm sao mà điện nói làm quen được với nàng anh sơn á là nhạc sĩ nổi tiếng hay sơn hát bài đi khi ta hát một bản tình ca Là ta đang muốn hát về cuộc tình của mình Dù hạnh phúc hay dở dang, Thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của ta Hay là mình tìm một nữ ca sĩ Hát những ca khúc của ta Giọng hát của cô ấy rất khác Ta đã thấy gì trong đêm nay Anh Sơn Anh Sơn là là tình ca sĩ à? Anh tìm một người có giọng hát tấm hồn đồng điệu về những sáng tạo của anh Quán văn là tụ điểm sinh hoạt văn nghệ quan trọng của Sài Gòn Chúng ta sẽ được chào đón Anh sẽ về Huế rồi vào thẳng Sài Gòn Về Huế? Nhỡ bị bắt đi lính thì sao? Người nghệ sĩ cũng cần phải có lập trường chính trị Người nghệ sĩ không nên đứng về phe nào Hòa bình ấm no độc lập Sao lại sáng tác bài ca ngợi hòa bình vào lúc này? Anh muốn tôi phải ca người chiến tranh Anh cần một người hát bình thản Để kể lại những câu chuyện của thời đại mình Anh Sơn về Huế Cứu tình yêu của anh Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả Để mỗi sáng thức dậy Có anh hướng dương ở bên và bây giờ xin mời quý vị cùng chào đón nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly.